Karen đây Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với HG Karen Yes Và trước khi bắt đầu video này thì mọi người đừng quên để lại cho channel của mình mình nút like, share và video subscribe Và các bạn cũng đừng quên lắm cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi Ok anh em ơi thì ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với một video Free Fire nữa đây anh em Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đến với à, một cái à, rất là đặc biệt luôn Đó là chúng ta sẽ gọi là làm một cái thử thách đó chính là solo cùng với em gái của Kyron Ok Tôi biết là có rất là nhiều anh em gọi là rất là thích tôi Gọi là kiểu giống như là solo với lại là kiểu Ruby được cái thứ đúng không nào Bởi vì là Ruby là một cái nhân vật mới rất là mới trong gọi là quân đoàn hero luôn anh em mà Thật ra là Ruby vẫn chưa vô quân đoàn hero Nhưng mà đại lại á là Ruby hiện tại là một thành viên mới của Hero Media đó Cho nên á là kiểu mấy bạn rất là thích á là tụi mình bắn nhau với Ruby luôn Bởi vì là Ruby chơi rất là bờ rồ anh em mà Nên là ngày hôm nay tôi quyết định là sẽ gọi là solo cùng với lại Ruby để coi á là chúng tôi sẽ gọi là chơi chơi với nhau như thế nào nha Mình thì mình biết chắc chắn rằng là mình chơi không có lại Ruby đâu Nhưng mà anh em yên tâm trình độ của tôi là bây giờ đã lên tay hơn nhiều rồi Thật ra là mình không biết là có bạn nào đã coi cái gọi là đại chiến với Minhao ở trên Garena Free chưa Nhưng mà nếu mà bạn nào mà coi cái ờ, video đó rồi thì các bạn cũng đã biết trình độ mình như thế nào rồi nha Ok anh em ơi nhưng mà trước khi mà mình vô tới trận đấu thì hôm nay mình muốn quay một cái sự kiện đang rất là kiểu mình đang rất là quan tâm luôn đó chính là lãng tử Vân Long anh em mà Trời anh em nhìn nè à Nhìn nó bị gọi là kiểu Trung Hoa, Nhật Bản vải nồi luôn Và cái bộ đồ này á, thật sự là nó cũng khá là phù hợp với mình Bởi vì là nó cũng có màu đỏ các bạn à Cho nên là bây giờ mình sẽ vô để quay thử là coi cái sự kiện này chơi như thế nào nhé Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ ờ, ấn nhận này đúng không? Ồ, quả bơ? Cái gì đây? Ồ, ok Mỗi lần chơi là chúng ta sẽ ném được với lại là chín kim cương các bạn à Vải chuối nhận được cái hộp quà này à Rồi ok ném tiếp nha ok lại được cái hộp quà này có thể nào mà có cái cách nào mà nó ném hết một cái cho tôi nhận cái bộ đồ này luôn được không mọi người thề luôn ấy nhưng mà cái này của chúng ta là chúng ta càng à, càng ném ấy, thì nó sẽ càng à, tăng cái kim cương lên đó các bạn à nhưng mà mình cũng không à, lo lắm bởi vì là ở đây mình đang có tới gọi là 26.000 kim cương rồi các bạn à 26.000 kim cương là rất là nhiều luôn đấy cho nên là mình cũng không có lo lắm nữa à, cái này là tạo phòng thiết kế này đúng không rồi ok 249 kim cương Quay Đây rồi đây rồi Gói lãng tử dân long đây rồi anh em ơi Rồi ném tiếp nữa cho anh em cái cuối cùng luôn đi Ok, bơm keo, bơm keo đôi cánh các bạn à Yes, yes, yes, yes Ok, bây giờ chúng ta đến vô với tủ đồ để coi coi là nó có cái gì mới không nha các bạn ơi Rồi, ok, sau khi mà quay xong cái này rồi chúng ta sẽ đến với à, hộp này đấy, gói này này Mở cái bộ đồ này ra, trang bị Ui, Ủa, cái này là cái bộ đồ gì Bộ đồ này bộ đồ gì anh em Đấy, nhìn nó lại bị chết các bạn à Thật ra là mình nó cũng là một cái người khá là đam mê Một cái chút gì đó gọi là Trung Hoa các bạn Cho nên là mình khi mình, mình chơi cái bộ đồ này mình rất là thích luôn Và đặc biệt nữa nó cũng có màu đỏ Màu đỏ có rươi nữa Ok Rồi ok, kéo xuống này, kéo xuống này Đây, các bạn có thể thấy là bộ đồ của chúng ta nó như thế này nè Đấy nó chỉ như thế này thôi Ồ tính ra cái tóc của nó khá là ấn tượng mọi người Mình cũng cảm giác là khá là thích cái tóc của nó đấy Nhưng mà mình nghĩ là chắc là mình phải gỡ cái mặt nạ ra anh em à Gỡ, gỡ mặt nạ ra đâu giờ Rồi à đây ok gỡ mặt nạ ra đây Nhưng mà gỡ mặt nạ ra nhìn hơi kỳ ha cái này các bạn có thấy là gỡ mặt nạ nhìn hơi bị kỳ không thôi cho mình đeo lại cái mặt nạ đi đấy rồi ok đeo tạm mặt nạ nha rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau solo với ruby đây nè mọi người ơi let's go let's go let's go let's go bắt đầu thôi nào Woo. ok bây giờ phải mời ruby đã ok có ruby uh yeah có ru tổng ở đây luôn nè rồi ok bây giờ để cùng xem là chúng ta sẽ đấu với ruby như thế nào nha mọi người let's go ok ok bây giờ là mình đã mời ru vô đây rồi nè các bạn ơi hello ru nhỏ nhỏ nhỏ okay. nhỏ chơi chơi gì vậy chơi cái gì vậy À, solo gì vậy? Thì solo đó nhưng mà bây giờ hồi xưa Gru biết không là chúng ta đã chơi solo với nhau bằng những cái như kiểu giống như là bình thường nó quá lâu rồi, nó quá nhàm chán rồi các bạn à. Cho nên là hôm nay mình đã gọi là quyết định là cho tăng độ cao và chạy nhanh hơn như vậy nè các bạn à, chơi cho nó bựa đây mà. Rồi cái có đâu? Ờ bựa ghê, không bựa thế à, vui ghê. Ôi ôi khó bắn đấy. Trời ơi, chơi cay chơi nhì là ui. Trời ơi. Các chơi vậy là không được Được, ơi. chơi vậy nó mới hấp dẫn Nhưng mà Ru có thấy công nhận là chơi vậy hấp dẫn không? Không Ủa không hấp dẫn à? Không hấp dẫn Không ấy ấy anh à cài ơi cài đầu ta cài đầu ta trời cái này nó nhảy cao quá như hách vậy á thiệt thiệt thiệt cái này cái này chơi không khác gì hách á trời chơi kiểu này mình thề với mọi người luôn là chơi kiểu này mới lạ vậy rồi luôn anh em à Trời chơi kiểu này chắc kiếp sau mới bắn chúng á Bởi vậy bởi vậy tôi biết là cái kiểu này chơi nó rất là khó luôn các bạn à Cho nên là mình chỉ để gọi là có mục tiêu của chúng ta là chỉ có bốn bốn điểm thôi Đâu đâu cay đâu cay đâu Cay đâu Ây dạ. nãy giờ không bắn chưa? Bắn được một phát rồi à, Yes Bây giờ không bắn chúng cay gì luôn Yes thêm phát nữa Trời ơi Trời ơi yes. Chết rồi Ôi. xuống chân rồi Pha đã đau nhờ Pha đã đau đúng không nhờ không không đau đau rồi cài đâu ui à, ơi à. không trúng luôn không trúng luôn ơi mình nhớ rõ ràng là mình đã bắn trúng rồi mà ta cài đâu cài đâu cài đâu cài cài cài cài cài cài cài cài cài à, ôi <laughs> không sao không sao không sao đỡ nhục cũng được vẫn thua các bạn à trời ơi ôi con không sao cả Nhục phải chuối anh em ơi Tê Ok nhưng mà không ừ. sao Trận này nó còn hấp dẫn hơn nữa nè mọi người ơi Bởi vì là trận này chúng ta sẽ có Có thể mua súng trường được rồi Mình có thể mua súng trường được rồi Nên là mình sẽ bắn loạn xạ luôn Ê nhưng mà tính ra là nếu mà chúng ta chơi trong chế độ này đó Là mình cũng không có cần phải gọi là gì ta Mua bông keo luôn đó Rô Ừ đúng rồi bông keo chả có tác dụng gì cả giờ nhảy lên luôn qua bay qua cái bơm keo luôn rồi đúng rồi bây giờ chỉ cần nhảy qua là qua bà cái bơm keo luôn rồi các bạn ơi rồi cây đâu? Cây gõn, cây gõn. Ơ kìa. Ơ kìa, gọi mình là cây gõn. Ờ. Đi đi cây. Này đi cây. Em sao kiên thế nhờ? Ở chốt cây gon 70 nghe. Ghê, cây gon 70 luôn. Rồi ok. Đây. Ok chơi luôn với cây là cái cây này luôn. Hả? Ta cây cây cây Ok bây giờ là trận này là cây sẽ chơi MV40 nè. Rồi dạ, ok ca luôn, Ru kéo tầm xa chết ca luôn Ghê ghê Cay chưa tầm gần lại ca đâu bắn được Ru đâu Thì nói chung là mỗi người một chiến thuật đó, hiểu không? Mọi người một chiến thuật Đúng rồi Ok mọi người một chiến thuật nha Cay đâu Hello Cay đâu Hello, Ru rồi, Ru đâu Ru, Ru, Ru, Ru đâu còn lâu mới nói À, đây rồi à ôi ui đau đấy đường lâu mới nói cay răng cay ơi cay đâu rồi cay đây cay đâu thì cay đây cay vẫn ở đây đâu ta cay ơi cay cay cay cay cay cay cay đâu ta làm phát phát bách chúng luôn nè à Khoan làm khoan bắt bắt trúng nè Yeah Quán rồi bảy không à bảy không à Ui rồi bạn ơi bạn nào bảy không chết tớ à Thôi bây giờ mình đổi lại 71 Bây giờ à, có sao đâu bảy một ok ok Dạo này mình cũng lên dạ. trình mà các bạn Các bạn thấy không mình cũng lên trình mà Thấy chưa anh em thấy không tôi cũng lên trình mà Chứ tôi ừ. đâu có bắn như cái đợt mà đại chiến với Minh Hao đâu các bạn dạ Trời ơi Trời Nhưng mà cay vẫn vẫn thua sim ờ, ôi nào An à, đừng tưởng Gu không biết nha Gu là Gu biết hết Ủa có đâu cái đó bắn hồi chim đâu cái bắn hình gồ á cái bắn bị gồ luôn trời <laughs> Không vậy chị cai bắn hắn Gu đi cai đâu Đây đây đây đây đây cai đây Ủa, nhưng mà chơi Hello. nhưng mà tôi thấy chơi cái này nó có vẻ thích hơn anh em à kiểu nó không có bị chậm chậm các bạn à thích cái gì mà thích trời ơi chơi này sao chơi thiệt không chơi được luôn á cai là con người à, gọi là rất là thích tốc độ ui ôi Ồ, dạ. <laughs> thấy nồi cái này mình vẫn vẫn hết sọt được đỉnh vãi nồi thề luôn ấy ui còn múa à, múa à múa kìa Trời ơi, khinh đối hữu đấy cay, người ta gọi đó là khinh đối hủ đấy cay Đậu, cay khinh đối hủ không? Khinh đối hữu không? Đâu, Ru nói Ru kinh đối hủ, cay hiểu à, không? À, à à không Đúng rồi pha, pha như thế mà cũng headshot được, phải gọi là đỉnh phết anh em ạ à. Vãi chuối thật Đâu mà đỉnh được Trời ơi okay, Ruby okay, hacker okay, okay. mà Đâu rồi cây đâu Chốt okay. một luôn À quên này mình chơi có bốn dáng Ủa Ờ à. Chốt bốn một Kiên nhở Cây đâu 4 à Đâu rồi cây đâu từ từ Cây đâu Ru đâu Đâu rồi Cây đâu cây Ê Ai chơi bật si cái bảy lên Bơ Ủa có cấm nào Bơ gô bơ gô bơ gô bơ gô bơ gô bơ gô bơ gô bơ gô bơ gô Ê Ôi trời Được à Được không bạn Không Dạ không sao, nhường cây thôi à. Tỉ thí cho cây vài cái nhường thôi để xem cây như thế nào, cây hiểu không? Lại nhường rồi. Thề với anh em Đúng luôn là chơi cái này là cứ nhường qua nhường lại hoài <laughs> Bây giờ nè, sẽ cho cây biết thế nào là lễ hội Ui sợ thế Nghiệp hoa quả không chừa một ai cây đâu nhớ Đâu rồi ta, đâu ta Được, được, được, được, được, được, cô đó nha được chứ phải được chứ trời đâu rồi Hả? ok đừng Cay ơi cay Where are you? Ôi, ôi đứng trên đó à Chạy Rồi xém nữa tôi bị headshot nữa rồi anh em ơi Ồ, oh, cay đâu ta Ê, ê, ê Hey bro, what's up man What's up man à, à. Hey bro, hey bro Quên cái vụ này là cái cái này nó đi nhanh vãi chuối luôn Mới đây mà cay qua đó rồi không sao, không sao, không sao đâu Chốt chai trận này nha Trời Trận ơi. cuối đây các bạn ơi Nếu mà trận này mà mình thắng được á Thì chúng ta sẽ có gọi là lịch sử là đầu tiên Karen thắng Thật ra là thắng trong cái chế độ này thì cũng không có gì liên quan lắm anh em mà Nhưng mà nói chung là nó cũng gọi là là là, là, là cũng cũng được đúng không mọi người Cũng được mà đúng không người ta gọi là nhục nhã ca okay. ca chỉ hắn ca chỉ hắn ru chế độ này thôi còn mấy cái giờ còn lại ca đâu hắn ru được ờ thì nói chung là vậy là cũng tự hào rồi được luôn nhất cai cái hàng hiệu thôi rồi cai bạn là nhất bạn là siêu nhân bạn là số một trời ơi phải thế chứ chứ lẽ mình giống bạn ờ ở kìa thì mình là nhất mà là siêu nhân mình mới hay mình mới vẽ mình giống bạn ủa ru giờ này ru dạo này toàn là những câu lạ không anh em ạ à? chứ sao rồi cai đâu rồi xuống đây đây xuống đây tự thấy nè thôi giờ ru lên đây đi thôi cai phải lên chứ thôi ru, ru lên đây đi Ca đâu ta Ca đâu Ca đâu vậy Ca đang trên đây nè Là trên đây là ở đâu Là trên đây nè Là trên đây là ở đâu Là trên đó đó Trên đây Trên đó là, chỗ nào À đây ném nếp cho cai chơi nha Ủa cai đâu Ủa à, Tiếng chim Ê Ê <laughs> Bùi Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes Dù ơi, luôn luôn là đi lấy chồng Búi trời đất ơi, lần đầu tiên trong lịch sử tôi thắng được Ruby anh em ạ à. Phải chui được Yes, bố rồi Ok mọi người ơi Và có lẽ là video của mình tới đây cũng được kết thúc rồi Và nếu mà bạn nào yêu thích thì đừng quên để lại trên channel của mình một nút Like, share và subscribe Và cũng đừng quên ủng hộ cho Ruby được nhiều nha Ru cảm nhận ra sao?